Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình học sinh cả nước nghỉ học kéo dài để phòng tránh dịch COVID-19, công ty truyền thông và giáo dục Toliha e-learning đã hỗ trợ mở miễn phí toàn bộ chương trình học trên hệ thống học trực tuyến toliha.vn cho học sinh toàn quốc từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong thời gian 2 tháng, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 4 năm 2020. Nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19, hơn một tháng qua, không chỉ khiến Trịnh Yến Nhi, học sinh trường trung học cơ sở Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn buồn vì không được gặp thầy cô bạn bè, mà em còn lo lắng sẽ bị hỏng kiến thức. Do đó, sau khi được biết đến chương trình học trực tuyến miễn phí trên hệ thống học trực tuyến toliha.vn, Yến Nhi đã đăng ký về để ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học. À, em thấy các bài giảng ở trang trực tuyến toliha vn này rất là dễ hiểu, à, rất thuận tiện cho em cho việc học tại nhà em có thể tua lại những khi nào mà cần học lại và em nghĩ không chỉ trong những đợt nghỉ kéo dài này mà sau này cho dù có quay lại trường học thì em cũng sẽ tiếp tục ờ, học trên trang trực tuyến Tolia. Đặc thù công việc của tôi cũng rất là bận, Ờ, chăm sóc khách hàng từ sáng tới tối và tôi đã được sự hỗ trợ từ toleha.vn chương trình học trực tuyến và hiện tại bây giờ là uh, hai cháu bé nhà tôi là một bé học lớp 8 và một bé học lớp 4 uh, ờ, học trực tuyến trên chương trình của toleha.vn thì uh, trong thời gian học cái chương trình được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí đó uh, các bé nhà tôi học cũng rất là dễ hiểu được uh, các thầy uh, trên chương trình uh, trực tuyến là giúp cháu Ờ, tiếp cận với bài vở và không quên các chương trình ở trường. Trong các tuần qua, Công ty Truyền thông và Giáo dục Toliha e-learning phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tặng miễn phí các khóa học online cho học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ cần học sinh có máy tính hoặc các thiết bị thông minh có kết nối mạng đều có thể tham gia học trên hệ thống trực tuyến toliha.vn mọi lúc mọi nơi – Chương trình học trên hệ thống toliha.vn được thực hiện bởi những giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm giảng dạy đến từ khắp các trường học uy tín trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Không chỉ được nghe bài giảng trực tuyến, học sinh còn có thể làm bài kiểm tra trực tuyến. Kết quả làm bài sẽ hiển thị ngay sau khi học sinh trả lời tất cả các câu hỏi. Tôi vừa là giáo viên cũng là à, phụ huynh của học sinh à, học lớp 5 thì đang theo học cái chương trình trực tuyến ờ, cái trang ờ, toliha.vn thì tôi thấy chương trình dạy học này khá là hiệu quả bởi vì là thứ nhất là cũng tiết kiệm được thời gian thứ hai là linh động về mặt thời gian cũng như là các môn học là các con có thể là tự học ờ, thay đổi môn học của mình khi học sinh truy cập vào để học thì các con sẽ thứ nhất là được học đi học lại rất nhiều lần thứ hai các con được ôn tập và làm bài tập ở trên đó một cách rất hiệu quả kết quả sau khi học tập xong sẽ được gửi về mail cho phụ huynh. Phụ huynh sẽ biết được là tình hình cũng như chất lượng con học tập như thế nào. Đấy là một cái ưu điểm. Ưu điểm thứ hai rất là quan trọng. Trong toàn bộ quá trình các con học, các con được tương tác với các thầy, các cô, được các biên tập viên của toliha.vn hỗ trợ Tại Thanh Hóa, sau hơn 10 ngày, công ty truyền thông và giáo dục Toliha e-learning đã hỗ trợ mở miễn phí toàn bộ chương trình học trên hệ thống học trực tuyến toliha.vn. Đã có hơn 3.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong tỉnh tham gia. Hình thức học và kiểm tra trực tuyến nếu được áp dụng thường xuyên sẽ tiết kiệm được thời gian, nguồn lực và giảm chi phí học tập.